Hello, xin chào anh chị em và các bạn. Trong buổi tối hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến phần 2 là cách lựa chọn cổ phiếu trong đầu tư chứng khoán. À, trong buổi tối hôm qua thì à, chúng ta đã có một số các phương pháp lựa chọn. Đó là các bạn có thể lựa chọn theo dòng cổ phiếu, theo phân khúc thị trường, vốn hóa lớn như là vốn chip, vốn hóa nhỏ, à, những cổ phiếu midcap chúng ta lựa chọn theo phân tích cơ bản trong phân tích cơ bản thì chúng ta có hai cách lựa chọn đó là lựa chọn phân tích đầu tư tăng trưởng và lựa chọn theo chiến lược đầu tư giá trị và hôm nay chúng ta lại tiếp tục thêm vào một vài cách lựa chọn khác nữa để anh chị em xem là chúng ta đang phù hợp với cách lựa chọn như thế nào và trong phần ngắn chương trình hôm nay thì Dũng sẽ hướng dẫn cho anh chị em cách và Dũng vẫn đang làm để lựa chọn cách mà Dũng vẫn tham gia hay là mua cổ phiếu của mình thế thì khi chúng ta đang thấy hôm qua chúng ta thấy là phần lớn khi mà chúng ta thấy rằng là chúng ta có rất nhiều các lựa chọn khác nhau nhưng thực tế có những cái cách đầu tư hay lựa chọn nó không phù hợp với tính cách con người chúng ta chẳng hạn là chúng ta mong muốn là đầu tư chứng khoán để có tiền uh, trong hàng tháng hoặc là trong uh, thời gian để chúng ta có tiền sinh hoạt du lịch nếu chúng ta đầu tư dài hạn thì chúng ta sẽ không có tiền để du lịch thế chẳng hạn thế hoặc là chi trả cuộc sống thiết yếu à, tiếp theo là chúng ta cũng thấy rằng là cái việc lựa chọn cái khi mà mua cổ phiếu để đầu tư dài hạn thì nếu anh để em để ý một chút thì khi mà chúng ta lựa chọn theo phân tích phân khúc ngành cổ phiếu phân tích ngành cổ phiếu thì nó có một cái tình trạng đó là những cái ngành giả sử như ngành dầu khí nó chỉ chạy tăng trong một thời gian khoảng độ 3 đến 6 tháng thì nó chuyển sang ngành khác nên chính vì vậy thì khi mà chúng ta đầu tư theo kiểu nhiều thời gian hơn khoảng độ 3 5 năm thì gần như toàn bộ lợi nhuận chúng ta sẽ gì ạ à, nó lại tiếp tục quay trở lại giống hình xin không có lợi nhuận à, nó quay trở lại giống hình xin không có lợi nhuận và điều bài toán này là bài toán rất là đau đầu với các nhà đầu tư cá nhân chúng ta Ờ, hôm nay chúng ta sẽ nói thêm một vài chiếc chiến lược để chúng ta lựa chọn khác nữa. Thì trong chiến lược mà Dũng thường áp dụng thì bây giờ chúng ta sẽ nói là lựa chọn. Một số anh chị em lựa chọn như là chúng ta sử dụng Ichimoku. À, đây là một cái phương pháp nến và Ichimoku ở Nhật họ áp dụng vào. Một cái người mà ờ, một cái nhà ứng dụng ứng dụng nến Nhật vào đó là một nhà buôn gạo ứng dụng vào để đầu tư hoặc là đầu cơ gạo sau này thì cái phương pháp được uh, lan sang châu Âu và nhiều nước khác và nến Nhật đã sử dụng phổ biến trong quá trình đầu tư chứng khoán và sau khi nến Nhật được tối ưu thì nó có một công cụ khác đó là Ichimoku áp dụng nến Nhật trong Ichimoku để vào thực ra cái công cụ này nó cũng có độ nhạy nhất định để giúp chúng ta vào những thời điểm chúng ta gọi là lúc là lên tàu hay là lúc thuận buồm thui suy gió những cái nhược điểm của hệ thống này là nó không cho chúng ta thấy rằng là cái khối lượng dòng tiền của các nhà tạo lập tham gia vào lớn nhỏ nên nếu chúng ta đầu tư vào số tiền lớn nha vào số tiền lớn thì có thể nó bị ảnh hưởng hoặc là chúng ta sẽ thấy rằng là việc giao dịch thường xuyên thường xuyên liên tục nó dẫn đến là cái gì ạ cái đầu chúng ta nó bị dao động và khi nó dao động nhiều tâm mà loạn thì chúng ta biết điều gì sẽ diễn ra bởi vì quá nhiều các chỉ báo mà nó đưa ra à, còn một số cái hệ thống đầu tư cơ bản à, đầu tư kỹ thuật khác bởi vì trong phân tích kỹ thuật anh chị em cần phải nắm rõ một số chúng ta có thể sử dụng mà MACD RSI trung bình động hàm đơn Bollinger hoặc là nhiều các hàm khác nhược điểm của những cái gì ạ cái hệ, hệ số này là có những chỉ báo thì nó báo lên có chỉ báo là báo xuống nên chính vì vậy thì anh chị em nào phải có một cái đầu tức là cũng nhạy bén cắt lót mua bán cứ nhạy bén thì chúng ta thấy là uh, sẽ có kết quả còn nếu anh chị em nào mà mua và sử dụng cái này mà không có thời gian không có thời gian hoặc là cái đầu của chúng ta nó không nhạy bén mà chúng ta gọi là u lì thì không bao giờ có kết quả với hệ thống này nên chính vì vậy thì tất cả mọi thứ nó đều có kết quả ở mức độ nào đó à, kết quả mức độ nào đó nên chính vì vậy anh chị em nếu là ờ, phân tích kỹ thuật anh chị em phải biết là cái hệ thống nào uh, nó phù hợp uh, chúng ta còn một cái hệ thống nữa mà nhiều người anh chị em đã sử dụng đó là sóng Elliott thực ra sóng Elliott nó có rất nhiều cái biến thể về sóng và sóng thì thường Dũng nếu mà nói về để xác định về về sóng Elliott thì nó có một cái công cụ khác nữa là công cụ gì ạ à? công cụ ờ, tức là cái công cụ à, chỉ bố à, chỉ chỉ báo Fibonacci thì cái công cụ này áp dụng trong sóng hay lớp thì thường uh, nếu bình thường chúng ta thấy là vì cái cổ phiếu mà chúng ta bỏ qua cái phần cơ bản của nó nên chính vậy nhiều lúc chúng ta gặp một số cổ phiếu bị cái nhóm tạo lập họ làm giả cái giá khối lượng hay là tạo ra sóng giảm và chúng ta có thể bị uh, mất uh, mất thăng bằng hay là đầu tư lớn nó sẽ rủi ro rất là cao thế thì bây giờ chúng ta phải xem là nếu nhà đầu tư cá nhân nhà đầu tư nhỏ lẻ thì anh chị em có thể sử dụng cái phương pháp hệ thống nào à, thế thì rõ ràng là tất cả hệ thống nó đều có những cái đặc tính đều có những cái ứng dụng đều tuyệt vời cả nó cả tuy nhiên nó sẽ phù hợp với gì ạ với từng cá nhân với nhóm cá nhân ờ, và đặc biệt là số NAV của mỗi chúng ta số vốn của mỗi chúng ta thế thì sau quá trình mà đọc cuốn sách làm giàu qua chứng khoán của Viemonel ở cuốn sách này thì được xuất bản khá là lâu rồi nhưng phần lớn anh chị em ứng dụng vào đúng không anh chị em ứng dụng vào về đầu tư chứng khoán ở Việt Nam đều là không có kết quả anh chị em đúng không đầu tư bởi vì thực ra thì ở Wiegonel sử dụng chủ yếu là các biểu đồ tuần mà thứ hai là Wiegonel thì sử dụng đó là ứng dụng cho các cổ phiếu đầu tư tăng trưởng nên khi mà chúng ta sử dụng chiến lược đó vào chiến lược đầu tư tăng trưởng của Việt Nam ở giai đoạn trước đó thì đều là bị thất bại ai đã thấy điều này thì có thể comment cho Dũng được không ạ tức là việc mà chúng ta ứng dụng một cái hệ thống đầu tư tuần sang hệ thống đầu tư chứng khoán ngày của Việt Nam dẫn đến là nó không có kết quả đặc biệt là ở Việt Nam chúng ta thấy là cái số cổ phiếu đạt mức tăng trưởng từ trước cây giai đoạn 2015 trở đi nó rất là ít trừ một vài cổ phiếu trong đó cổ phiếu Vinamilk Đấy, nói điều này để các bạn biết rằng là phần lớn Dũng đọc các biểu đồ hay là phân tích các cổ phiếu phân tích hành vi phân tích về tâm lý phân tích về gì ạ à? cung cầu phân tích về chu kỳ phân tích về gì ạ à? dòng phân tích về vốn hóa phân tích về gì ạ à? tài chính hành vi tất cả phân tích đó nếu anh chị em để ý trên thị trường rất ít người làm được điều này Dũng không nói là không có mà rất ít người có thể hiểu và làm được cái điều này bởi vì thứ nhất là, là đầu tư chứng khoán chúng ta phải có những trải nghiệm trải nghiệm đó là, là trải nghiệm ở đây nó có hai loại trải nghiệm mình thua lỗ đúng không trải nghiệm mình thua lỗ đó là trải nghiệm gì ạ là những cái bài học để chúng ta có thể rút ra bài học trải nghiệm về thành công để những bài học để chúng ta cũng rút ra bài học để lần sau chúng ta gặp những tình huống như vậy chúng ta sẽ ứng dụng thì khi mà ứng dụng một cái ờ, một cái chương trình VSA VSA là một cái hệ thống đầu tư mà Wickoff sau này được Tom William phát triển lên bao nhiêu các bạn đã biết về VSA hệ thống đầu tư VSA à, ờ, có thể comment cho Dũng số 2 đúng không ạ à, các bạn nếu biết hệ thống phân tích kỹ thuật VSA có thể comment số 2 đúng không ạ VSA là một hệ thống đầu tư thực sự khó với nhiều nhà đầu tư nó không dễ cho những nhà đầu tư lười biếng Dũng phải nói là không dễ cho những nhà đầu tư lười biếng chỉ muốn gì ạ à? chỉ muốn phím hàng cái này nhá Dũng phải nói tại vì khi mà Dũng nói các điều này Dũng không mong muốn là động chạm đến bất cứ ai nhưng thực tế Dũng mong muốn là anh chị em hãy nghiên cứu cái hệ thống này bởi vì hệ thống này nó có thể giúp cho chúng ta lợi nhuận 50 100 hoặc nhiều hơn một số anh chị em bảo là Dũng là nói là nói gì ạ à? chém gió hoặc là nói khoác hay là cái điều gì đó Dũng không biết nhưng quan trọng là nếu chúng ta có niềm tin nào đó Dũng chứng tỏ những người bạn như vậy bạn đã từng thất bại hoặc là bạn không bao giờ có mức lợi nhuận như vậy hoặc là bạn luôn luôn bị thua lỗ những người thua lỗ thì hơi bao giờ họ cũng nói một cái trạng thái rất là tiêu cực nên khi mà đặt ra cái mục tiêu khoảng độ 50 100 hoặc nhiều trăm phần trăm thì họ bảo là ngài Warren Buffett họ không thể kiếm được mức lợi nhuận như vậy tại sao ông lại có thể kiếm được nhiều như vậy có phải không các bạn có phải là điều như vậy hay không nhưng khi mà chúng ta nghiên cứu về Livermore Livermore là một người mà không có một đồng đồng nào trong dính túi và sau đó từ tiền lãi ngày lãi vay cũng như là uh, đầu tư cho những công chứng khoán chui và cuối cùng ông có một cái gia sản trước khi bị phá sản do chơi bời lêu lỏng và mất phương hướng thì ông đã có khoảng 3 tỷ USD từ một nhà đầu tư cá nhân sử dụng hệ thống đầu tư cá nhân thực tế cái hệ thống của Wilmonel à, của Limor xin lỗi đưa vào và sau này được rất nhiều các nhà đầu tư lớn như Magni, Wilmonel, ờ, david uh, David Zen và chúng ta còn rất nhiều nhà đầu tư khác ứng dụng cái hệ thống này vào Thực tế Dũng đã ứng dụng hệ thống này vào năm 2011 lúc mà Dũng phá sản nhưng lúc đó Dũng không biết rằng đây là một cái hệ thống của VSA bởi vì lúc đó Dũng chỉ biết rằng là nếu phân tích kỹ thuật mà có giá và khối lượng anh chị em nhá giá và khối lượng nó mới đảm bảo cho chúng ta biết rằng là cung cầu của nhà tạo lập cung cầu của gì ạ của dòng tiền lớn và hiểu rõ là thị trường nó giống như các quy luật vũ trụ nó có quy luật nhân quả quy luật nỗ lực thành công quy luật gì à, hấp dẫn tất cả những quy luật lượng đổi chất đổi quy luật gì à, lưỡng nguyên và nó có một quy luật nữa là quy luật các anh chị em có thể nhớ rõ đó là một cái quy luật đó là quy luật nhân quả là quy luật rất là quan trọng chúng ta gieo những cái nhân nào ở đây nó có hai dạng nhân quả trong đạo Phật và nhân quả dạ, nhân quả nó giống như một công ty tốt tăng trưởng mạnh bền vững thì kiểu gì nhân cũng có dòng tiền lớn tham gia vào việc áp dụng VSA vào sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ và chúng ta mua đúng điểm chẳng hạn như thời gian vừa rồi sideways như vậy Dũng vẫn nói là rất nhiều nhà đầu tư rất nhiều những bạn khi các bạn đồng hành làm theo và ứng dụng theo những gì Dũng chia sẻ thì đều có lợi nhuận rất là cao nhưng một số anh chị em đang bị thua lỗ chẳng hạn có một cái bạn bạn Dũng không biết và học viên của Dũng hôm qua bạn chia sẻ bạn đầu tư gì ạ à? bạn đầu tư Dũng nhớ là 7 cổ phiếu nhưng vì bạn có nghe là Dũng nói một cái cổ phiếu đó là HPG là bạn không cần có kiến thức bạn không cần có gì ạ à? phân tích kỹ thuật không phân tích cơ bản bạn chỉ cần mua vào và bạn đấy mua Dũng nhớ là khoảng 67.000 nhân tệ tỷ lệ cũng không biết bao nhiêu thì bạn lãi được khoảng độ 27 28 phần trăm trong khi đó bạn mua 7 cổ phiếu kia 6 7 cổ phiếu đều bị thua lỗ hết nhưng may là mỗi cổ phiếu kia bạn chỉ mua một hai nghìn nên chung cuộc bạn vẫn lãi một số tiền rất lớn thực tế VSA là một cái gì ạ VSA là volume tức là cái volume là khối lượng à, biên độ giá dao động và giá đóng cửa volume là cho chúng ta biết rằng là khối lượng của dòng tiền lớn đang rút ra hay là thoát khỏi thị trường nếu mà thiếu dòng tiền lớn trong mỗi chu kỳ khác nhau thì chúng ta sẽ rất khó để định hướng xem là cổ phiếu lên hay xuống nên volume là phần quan trọng nhất cái thứ hai là biến động giá biến động giá cho chúng ta biết là hành vi tâm lý của nhà đầu tư đang ở giai đoạn nào trong mỗi chu kỳ có thể trong ngắn hạn trong trung hạn và trong dài hạn và cái quan trọng nhất là giá đóng cửa và giống đóng cửa ở đây chúng ta cần phải phân tích là giá đóng cửa ở chu kỳ nào nếu giá đóng cửa trong chu kỳ thì đạt đỉnh đầu phiên là đạp xuống cuối phiên kéo lên thì thường đó là đỉnh còn giá đóng cửa trong quy chu kỳ tích lũy thì đó lại là quá trình thu gom cổ phiếu nó cũng ở dạng như vậy và thường thì chu kỳ tích lũy thì khối lượng nó thấp dần còn chu kỳ phân phối thì khối lượng nó dài hơn nên phần nhiều các nhà đầu tư hoặc là rất nhiều chuyên gia cũng nói về A nhưng thực tế bị sai bởi vì Dũng là một trong những nhà đầu tư đầu tiên đưa cái hệ thống này vào trong Việt Nam nên chính vì vậy khi mà chúng ta phân tích về tích lũy hay là phân phối anh chị em phải đưa vào các hoàn cảnh trong giai đoạn tích lũy hay giai đoạn phân phối tuy nhiên đấy là một cái hệ thống anh chị em cần nắm rõ à, và trên thị trường hiện tại các giáo trình cũng rất là nhiều anh chị em có thể vào search là cũng có à, có thể sau chương trình này à, Dũng có thể gửi anh chị em nhưng có lẽ là à, chúng ta sẽ tập hợp à, một cái à, chương trình ưu đãi khác ok nhưng VSA chẳng giải quyết được cái gì cả nếu anh chị em không biết ứng dụng vào bởi vì từ biết và hiểu sang ứng dụng để làm nó là một cái khoảng trống rất là lớn anh chị em nhỉ ở người ta có khoảng độ 6 cấp độ để hiểu biết anh chị em nhỉ 6 cấp độ để hiểu biết khi mà chúng ta làm những cái điều đó thì chúng ta ở cấp độ à, nói về VSA thì phần lớn anh chị em nghe ở đây là anh chị em biết thôi ạ à. biết VSA bởi vì anh chị em biết những gì anh chị em hôm nay được biết Dũng nói nhưng thực tế anh chị em không biết những gì anh chị em không biết bao nhiêu anh chị em lấy lần đầu tiên nghe cái hệ thống VSA có thể comment cho số 1 đúng không ạ bao nhiêu thì anh chị em lần đầu tiên có thể nghe dạ được comment xuống ạ comment số 1 ạ lần đầu tiên ạ lần đầu tiên nghe VSA để Dũng sẽ nói cho anh chị em một cái cái cái cái tâm lý mà rất là bình bình thường trong cái chuyện thế thì nó có một cái gì ạ à? khi mà chúng ta thấy rằng là nhiều người không biết là trong đầu tư nó có bao nhiêu cái phương pháp bao nhiêu hệ thống bao nhiêu phương pháp bao nhiêu hệ thống Đờ, bao nhiêu phương pháp bao nhiêu hệ thống nên chính vì vậy chúng ta không biết những gì chúng ta không biết nên khi hôm nay Dũng nói là VSA thì chị tự nhiên anh chị em sẽ biết là VSA ở Dũng có một cái bạn bạn tham gia một chương trình của Dũng khá là lâu rồi Dũng đào tạo từ VSA đào tạo từ gì ạ đào tạo từ ờ, nhà vô địch sau đó một thời gian đó, bạn này thì Dũng mới đào tạo cách đây gần một năm thôi ạ ờ, còn những học viên khác thì bạn Dũng đào tạo rất là lâu rồi thì bạn sau khi mình Dũng theo dõi hệ thống của bạn thì thực tế thì tất cả những chương trình này đều là Dũng đưa ra thì bạn bảo là bạn đang học từ Mỹ nhưng thực tế ở ờ, Mỹ ứng dụng Việt Nam nó sẽ có cái độ vênh nhau nhất định anh chị em nhá nên chúng ta cần phải gì ạ sau khi biết chúng ta cần phải gì ạ hiểu chúng ta phải làm khi làm thì chúng ta phải cần phải tối ưu hóa nó sẽ có đúng có sai có đúng có sai chẳng hạn nếu anh chị em đã biết là mẫu hình số 1 thì giả sử tuần sau có thể covid nó có thể diễn ra có thể là giảm sâu hay giảm mạnh dũng không biết nhưng khả năng cái cổ phiếu đó nó sẽ đi theo mô hình số 1 đấy anh chị em có thể thấy là sẽ có một cái cổ phiếu vốn hóa lớn và blue chip đi theo mô hình số 1 nên khi mà chúng ta thấy là chúng ta biết cái điều đó lượng đủ chất sẽ thay đổi ok thì đấy là phân tích kỹ thuật chúng ta sẽ thấy là rất nhiều cái hệ thống phân tích kỹ thuật khác nhau nhưng nếu anh chị em chưa biết về VNA thì hãy tìm hiểu về VNA còn các phương pháp khác Dũng nói là không có kết quả nhưng tuy nhiên thì thực tế Dũng đã thấy rằng là có những anh chị em ứng dụng vào sau đó hiện tại có thể một Dũng có một à, chị học viên bây hiện tại sau khi học Dũng và mình hiện tại đang đào tạo rất là thành công ở Mỹ đào tạo luôn ở Mỹ và cũng rất nhiều người ở Mỹ họ tham gia vào chương trình của đó có những người gọi là những người ở cấp rất là cao như là giáo sư chẳng thế họ đây là những cái chia sẻ chị đưa ra nhưng thực tế Dũng rất ngưỡng mộ những người tuyệt vời như vậy hoặc là vừa rồi thì anh chị em biết rằng là trong một số kênh youtube anh chị em thấy là uh, nhiều anh chị em vừa học dũng một thời gian rất là ngắn một, một năm thôi ạ cũng đã đưa ra hệ thống của mình và đang có những kết quả vượt trội uh, đang có việc rồi thì một số anh chị em vài hôm nữa có thể dũng sẽ giao lưu để anh chị em thấy là những cái anh chị em đã cùng học một thời gian anh chị em đã lớn rất là nhanh thực tế không phải là dũng đào tạo mà dũng có thể chia sẻ người người đi trước gửi cho anh chị em thôi thực tế tất cả mọi thứ đều là do nỗ lực của cá nhân anh chị em công sức anh chị em đưa ra Tuy nhiên, tuy nhiên bây giờ chúng ta lại tiếp tục một cái hệ thống đầu tư khác nữa một cái hệ thống đầu tư mà có một kết quả xác suất vượt trội theo anh chị em đó là hệ thống đầu tư nào hệ thống đầu tư nào nhưng trước khi đến hệ thống đầu tư đó thì Dũng chia sẻ cho anh chị em một hệ thống đầu tư nữa đó là hệ thống đầu tư sử dụng đó là gì ạ đó là tài chính hành vi có bao nhiêu chị em ừ. có thể thấy được là tài chính hành vi là một cái hệ thống đầu tư lần đầu tiên chúng ta nghe rõ không nghe thấy không ạ tài chính hành vi nó giống là phân tích kinh tế vĩ mô phân tích về dòng tiền phân tích về gì ạ xu hướng phân tích về những cái hành vi tâm lý của nhà đầu tư chẳng hạn khi mà chúng ta thấy rằng là đất bất động sản ở các vùng lên rất là mạnh nhà nhà nông dân đi mua bất động sản người người mua bất động sản nhiều người bắt đầu kéo nhau đến các vùng đó thì đấy là lúc chúng ta cần phải bán ra chứ không phải là chúng ta bắt đầu mua vào bởi vì đỉnh luôn luôn nó tạo ra cái sự khan hiếm và tạo ra cái vùng quá mua thì cái điều này nó cũng giống trong bất động sản giống giống như chung chứng khoán và anh chị em thấy rằng à, vừa rồi bitcoin khi mà bitcoin đạt đỉnh thì một bạn học viên của Dũng nói là thầy ơi bitcoin đạt đỉnh rồi thế thì khi bạn gửi cho Dũng một cái gì ạ cái mô hình đặt đỉnh về Bitcoin thì Dũng làm luôn một cái gì ạ làm luôn một cái livestream Đấy, bạn ấy gửi trước cái gì đó thì bạn Dũng làm luôn một cái livestream đó câu chuyện ở đây có phải bạn đấy gì ạ bạn đấy là giỏi hơn người bình thường hay không thực tế thì tất cả những học viên khi mà ứng dụng vào thì đều có thể biết luôn là Bitcoin là đỉnh chứ không phải là người nào giỏi hơn giả sử các bạn phân tích về sóng alert thì mỗi người người ta lại có một góc nhìn khác nhau nên khi mà xem sóng Elliot thì 10 người thì có 10 cái kịch bản của sóng Elliot khác nhau bởi vì họ đưa ra các hệ thống quy chiếu khác nhau nhưng về vết A thì thường chúng ta sẽ thấy rằng là nó đều có một cái kịch bản gần như giống nhau nếu ai đủ trải nghiệm ai đủ kinh nghiệm thì chỉ cần một cổ phiếu là người ta có thể comment là gần như giống nhau hoàn toàn chứ không phải là có nhiều cái kịch bản giống như chúng ta đang thấy ngoài kia thế thì đầu tư tài chính hành vi nó cho chúng ta giả sử bây giờ chúng ta sẽ nói một cái tài chính hành vi của vàng khi mà nền kinh tế thế giới vừa rồi nó có độ hồi phục là dạ, hồi phục về kinh tế đặc biệt là nền kinh tế Mỹ sau khi gì dạ, à, xử lý được Covid anh chị ở nhà xử lý được Covid thì cái việc mà kinh tế Mỹ hồi phục nó làm cho cái đồng USD nó có dấu hiệu hồi phục à, đồng USD có dấu hiệu hồi phục khi mà đồng USD có dấu hiệu hồi phục thì hành vi của nhà đầu tư đặc biệt là các quỹ họ có xu hướng là rút tiền ra khi mà rút tiền ra để tức là họ có xu hướng bán vàng ra để đầu tư vào USD là một để làm cho đồng USD tức là khi mà chúng ta bán vàng ra thì vàng lại có xu hướng đi xuống vàng lại có xu hướng giảm tiếp cái thứ hai là nền kinh tế hồi phục thì người ta cũng có xu hướng bán vàng ra để đi tiếp tục đi đầu tư giá USD tăng vàng lại gì ạ à? người ta bán vàng ra để tiếp tục đầu tư nên dẫn đến một cái tình trạng là vàng sẽ lên khi vàng lên thì những nhà đầu tư bán khống hoặc là những nhà đầu tư bán gì ạ à? bán mua vàng trước gì ạ à? họ thấy gì ạ à, vàng xuống bị lỗ nên họ có xu hướng một là bán khống hai là có xu hướng gì ạ à? cắt lót nên dẫn đến một tình trạng vàng nó giảm nhiều hơn thì ở Bitcoin tới đây thế khi mà người ta bán khống người ta bị gì ạ à? người ta cần phải lấy lại vị thế thì bitcoin nó hồi lại sau đó rung lắc với đáy sau thấp hơn đáy trước và bước vào một chu kỳ giảm nên đây là những cái gì ạ à? cái công thức rất là đơn giản ai cũng biết được nên khi mà chúng ta gì ạ à? nếu chúng ta chơi với những người dại thì chúng ta sẽ là những dại chơi với năm thằng gì ạ à? nó bảo là không lãi được 50 phần trăm đâu thì chúng ta sẽ là người thứ sáu sẽ cũng không lãi được chơi với thằng nó bảo là lỗ đầu tư chứng khoán là cờ bạc thì phần lớn nhóm năng thằng như vậy cũng đều là bị lỗ hết chơi những thằng mà lãi 100% thì phần lớn năm thằng đó đều lãi trên 100% hết nên ngôn ngữ ở đây chúng ta thấy là toàn những thằng nào tích cực uh, lãi nhiều hoặc là có lợi nhuận cao thì nó chơi với nhau còn những thằng tiêu cực thì nó đi tìm ra một ai đó để đi nói xấu hoặc là đi chỉ trích hay là đi đố kỵ nên các bạn cần phải tránh những cái gì ạ kẻ dũng gọi là kẻ tiêu cực bởi vì khi gặp những kẻ như vậy bạn sẽ bị gì ạ à? bị hút những cái năng lượng như vậy dẫn đến là chúng ta cũng giống như họ bởi vì cái điều này là điều cực kỳ xấu với gì ạ à? với chúng ta năng lượng năng lượng ở bên trong chúng ta nó sẽ bị giảm và hút rất nhanh nếu cho anh chị em tham gia chương trình mà Dũng có thể hướng dẫn diễn ra vào 5 tháng 2 nhưng hiện tại chương trình đó gì ạ bị tạm thời dừng anh chị em nhé tạm thời dừng khi nào mà gì ạ khi nào mà mọi cái bắt đầu ổn định thì Dũng sẽ có những bài tập ở trong chương trình đó để anh chị em đo luôn được cái gì ạ năng lượng của mình bằng những cái bằng cái ví dụ rất là thí nghiệm rất là đơn giản anh chị em hiểu rõ ngay là tại sao lại có điều như vậy ok một số bạn hỏi là Dũng mặc áo tím áo đỏ áo xanh áo vàng hay các loại áo thực tế áo đỏ là một cái loại áo mà Dũng là rất thích mặc bởi vì nó dễ nhìn và đỡ phải thay nhiều đơn giản thôi ạ khi mà bây giờ ngày nào cũng có một cái áo thì mặc nó sẽ gì ạ à? nó cũng chẳng biết mặc áo nào cả nên mặc áo đỏ đỡ phải thay nhiều nên mua khoảng 5 đến 10 cái áo đỏ là đỡ phải rồi giờ trong mỗi buổi livestream này là đỡ phải chọn đúng không ạ đấy là cách nên bạn nào có hỏi thì Dũng nói thẳng luôn là Dũng có một là xô xô một cái cái uh, series áo đỏ nên uh, mỗi một chương trình là Dũng mặc nên nó không có đen có đỏ ở đây đen đỏ là do cái gì ạ à? do cái tư duy của chúng ta đưa vào rồi nên nó giống như anh chị em nghĩ là chúng ta không để có lợi nhuận 50 hoặc 100 phần trăm thì chúng ta gì ạ à? thì chúng ta sẽ không mà có Còn là nếu chúng ta có tư duy rốt thì chúng ta sẽ rốt nên đấy để chúng ta sẽ thấy rồi thế thì một cái chiến lược đầu tư tài chính hành vi để anh chị em thế thì nếu chúng ta có một chiến lược này áp dụng cả ba hệ thống một anh chị em đầu tư cổ phiếu tăng trưởng nhớ này cổ phiếu tăng trưởng nhớ này cổ phiếu tăng trưởng phải là cổ phiếu tăng trưởng cộng với gì ạ à? VSA là phân tích kỹ thuật dựa vào VSA thực tế VSA là cốt lõi những hệ thống của Mac Mini của Violel là những hệ thống mà được gì à, mô phỏng theo của VSA nó là những đứa con sinh sau VSA và nó được lấy từ VSA đưa ra ai biết điều này thì có thể comment ạ tất cả những hệ thống mà anh chị em thấy từ Mac từ Wix từ gì ạ à, nhiều các nhà đầu tư khác mà David Zen đúng không từ nhiều tóm lại là rất nhiều các nhà chiến lược đầu khác thì đó là đều lấy từ VSA anh yeah, đều lấy từ VSA mà ra chứ không phải là uh, nhà đầu tư đó từ lấy ở đâu ra cả nên chúng ta lấy từ gốc VSA thì chúng ta sẽ gì ạ có mọi thứ nên thường chúng ta nhìn ngọn chúng ta nhìn về Canslim chúng ta nhìn ở ngọn nhìn gì ạ nhìn về Mac Mini chúng ta nhìn các mô hình Mac Mini chúng ta nhìn ở ngọn nên hiểu về VSA thì chúng ta quay trở lại chúng ta phân tích về về cắt slim về gì ạ về mô hình biên độ thu hẹp của gì ạ Mac mini nó sẽ thành công và chuẩn và có một cái cái mà Dũng cũng đọc và theo dõi rất nhiều khoảng độ 95 phần trăm các chuyên gia phân tích các mẫu hình bị sai Nha các bạn nhá 95 phần trăm kể cả những người đã từng viết sách tại sao lại như vậy bởi vì chúng ta thiếu cái nền tảng từ viết A nên việc đo lường Dũng vẫn nói ở đo lường là phần quan trọng nhất nên có một công thức anh chị em này hãy viết ra toàn bộ nhé toàn bộ cái thành công cũng như thất bại trong từ đến từ giờ đến lúc mà các anh em lúc mà anh chị em đầu tư đến bây giờ cứ viết ra hết đi ạ à. sau đó nếu anh chị em có VSA vào anh chị xem sẽ là thấy hiểu rõ bản chất nhưng đấy là cái cách mà anh chị em sẽ thấy được Dũng nói điều này có thể anh chị em sẽ không vui nhưng thực tế là như vậy nên nếu chúng ta không hiểu không hiểu không nắm rõ được thì dẫn đến tình trạng là VSA vớ vẩn hôm trước tôi đọc rồi tôi nghiên cứu rồi mà đầu tư toàn bị lỗ bởi vì chúng ta ở đang cấp biết hiểu chưa hiểu nhưng ở cấp độ biết sau cấp biết ứng dụng vào thì lại trở nên thất bại nên đấy là đấy chúng ta là cách để chúng ta lựa chọn thì mà trước khi mà tổng kết thì anh chị em lựa chọn cổ phiếu nó có một số cách lựa chọn như sau lựa chọn thứ nhất là lựa chọn về phân khúc vốn hóa à, anh chị em nhớ là phân khúc vốn hóa anh chị em ghi hết vào này mỗi một giai đoạn nó sẽ ưa chuộng một nhóm phân khúc nhưng không phải lúc nào nó ưa chuộng blue chip không phải lúc nào nó ưa chuộng penny không phải lúc nào nó ưa chuộng midcap nên ở trên thị trường chúng ta thấy là chúng ta bị tù gần như là cứ bị bị là không hiểu kiểu sao nữa nhưng thực ra là chúng ta cứ nói là lúc này thì uh, dầu khí tốt lúc kia thì con nọ con tiêu kia tốt mà chúng ta không nắm rõ được nhóm nào đang ủ chuộng nên dòng nhóm vốn hóa là cái quan trọng cái thứ hai là chúng ta nói về gì ạ dòng dòng cái dòng cổ phiếu đang được thị trường ưa chuộng và dòng đó thì trong nhóm dòng đó thì có bao nhiêu cổ phiếu một hai cổ phiếu nào khả năng dẫn dắt cái dòng đó đầu tư cổ phiếu dẫn dắt là một trong những phần quan trọng nhất nha không phải là cả mua hết cả nhiều người mua cổ phiếu ngân hàng thì mua hết cả gì ạ mua hết cả nhóm ngân hàng trong khi đó một vài dòng cổ phiếu dẫn dắt thì chúng ta không mua vào nên cổ phiếu dẫn dắt là phần quan trọng tiếp theo khi anh chị em có đầu tư cổ phiếu dẫn dắt rồi thì anh chị em cũng cần phải nắm rõ được là các quy luật khi chúng ta có dòng này có phân khúc này biết cổ phiếu dẫn dắt thì anh chị em có một cái đòn bẩy đó ở đòn bẩy gì ạ về lãi kép anh chị em có thể sử dụng đòn bẩy lãi kép trên khung thời gian thế thì khi bây giờ để làm đảm bảo lãi kép trên cái khung thời gian ngắn bởi vì khi chúng ta mua thường là mua đúng điểm lượng đủ chất đổi thì bao giờ giảm được rủi ro một là giảm rủi ro hai là giảm được thời gian ba là cổ phiếu thường chạy ngay đấy chúng ta thấy là, là được ba thứ giảm rủi ro này cổ phiếu chạy ngay và gì ạ chúng ta thấy là khả năng bị thua lỗ rất là thấp thì những chiến lược này nếu anh chị em đã đọc được Mac Mini đọc của Wilmonel đọc uh, David Zen đọc uh, ờ, Davat thì chúng ta đều thấy là rất là rõ nên để chúng ta có thể hiểu rõ được cái điều này uh, thật thật tuyệt vời đúng không ạ còn gì nữa còn bây giờ chúng ta là thế khi mà chúng ta có hệ thống rồi có phân khúc rồi có mọi thứ rồi thì chúng ta lên lựa chọn một cái hệ thống một số anh chị em có thể đầu tư lướt sóng lướt sóng thì chúng ta lựa chọn NAV chúng ta nếu NAV dưới 500 hoặc là dưới 300 theo dõi của anh chị em dưới 300 thì anh chị em có thể sử dụng chiến lược lướt sóng còn nếu NAV mà 500 trở lên đến 1 tỷ thì anh chị em có thể sử dụng uh, nửa 150 50 còn nếu khoảng 1 2 tỷ trở lên thì anh chị em có thể giảm cái tỷ lệ nước sóng và tăng tỷ lệ tăng trưởng lên đấy là chúng ta cần phải nắm rõ được uh, từng phân khúc từng tỷ lệ chứ không phải là cứ chung chung đầu tư theo kiểu là mua mua bán bán sau đó một lúc thì có uh, tổng kết 5 10 cổ phiếu dẫn đến là nó không tối ưu hóa được thực tế có nhiều người khi mà chúng ta mua năm cổ phiếu thì chỉ cần đúng một cổ phiếu thôi thành công là năm cổ phiếu kia kể cả lỗ nó cũng lỗ lỗ ít thôi hay tỷ lệ thấp thì tỷ NAV chúng ta cũng tăng rất mạnh nhưng ngược lại có chúng ta thấy là mua gì ạ à, năm cổ phiếu trong đó có ba cổ phiếu là tăng rất mạnh trong đó hai cổ phiếu lỗ nhiều cuối cùng NAV lại đi xuống nha NAV đi xuống nên anh chị em nhớ rằng là ở ờ, những cái này là nó tùy thuộc phù hợp vào mỗi chúng ta nó phù hợp với mỗi chúng ta anh chị em nhá nó phù hợp với mỗi chúng ta chứ không phải là, là gì ạ phù hợp với ai cả nên anh chị em nào một số anh chị em nào nó xem video mà chúng ta thấy là nó không phù hợp thì chả sao cả bởi vì thực tế nó phù hợp với chúng ta tính cách thì chúng ta cũng thấy là ở nhà vợ chồng thì chúng ta cũng thấy phù hợp đúng không nhiều người thì, thì tự nhiên là sau khi mà ở nhà vợ chồng không phù hợp sau đó cãi nhau cãi nhau xong thì ly hôn ly hôn lấy một người khác phù hợp nên ở đây chúng ta thấy là tính cách phương pháp chơi nó là do phù hợp với tính cách của người ta rồi nó không có đúng có sai đấy thì uh, Dũng thì lựa, lựa chọn chiến lược đầu tư tăng trưởng trong đó gồm cả kỹ thuật mà tăng trưởng này tăng trưởng này kỹ thuật VSA cộng với gì ạ cộng với tài chính hành vi ba chiến lược đấy Dũng đang áp dụng cho đầu tư của mình còn anh chị em có thể sử dụng giá trị anh chị em có thể sử dụng sử dụng sóng hay ớt anh chị em có thể dùng nến anh chị em có thể sử dụng riêng về và đầu tư cơ bản thôi hoặc là anh chị em chỉ đầu tư uh, theo hệ thống nào đó nhưng trước khi mà Dũng kết thúc cái chương trình này thì uh, Dũng mới nói là nếu anh chị em đầu tư về gì ạ à, phân tích cơ bản thì đầu tiên là chúng ta sẽ biết là cổ phiếu tốt đúng không cổ phiếu tốt khi mà cổ phiếu tốt thì điều gì diễn ra khi mà anh chị em có cổ phiếu tốt cổ phiếu tăng trưởng mạnh thì đầu tiên chúng ta giải ngân có thể uh, ờ, 5 tỷ 10 tỷ thậm chí là 50 tỷ 100 tỷ vài trăm tỷ cũng được bởi vì khi chúng ta nắm rõ được nền tảng cơ bản tốt điều đó sẽ là rất là ok đúng không đấy là cái đầu tiên anh chị em thấy là cơ bản tốt là phần có thể là tuyệt vời chúng ta nếu tính theo tỷ lệ nó chiếm khoảng 50 phần trăm 5 phần trăm trong quá trình phân tích nếu anh chị em hiểu về cổ phiếu à, về kỹ thuật thì anh chị em cũng thấy rằng là nếu anh chị em có về kỹ thuật thì nếu việc mà chúng ta nghiên cứu VSA thì chúng ta rút ngắn được cái thời gian tham gia à, cô cơ bản tốt nhưng thực ra kỹ thuật nó lại không có dòng tiền vào nên có thể do chúng ta đoán phán đoán bị sai lầm nhiều lúc chúng ta phán đoán bị sai lầm do một ai đó nói là cổ phiếu tốt nhưng thực tế không có dòng tiền lớn tham gia vào nên cái việc sai lầm nó vẫn diễn ra à, nó sai lầm vẫn diễn ra nên chính vì vậy chúng ta phải kèm xem là nếu ai đó nói chúng ta là người đó là tốt thì chúng ta phải có gì ạ công cụ thử đó là khối lượng hay chúng ta có phải công cụ thử đó là chúng ta có giả sử như là bây giờ nó người ta bảo tốt nhưng chúng ta cho vay một vài lần vay mà nó không trả nợ cho ta thì chúng ta biết ngay là công cụ thử như thế nào nên chúng ta phải có công cụ thử thì trong đầu tư chứng khoán là đó là VSA là công cụ thử xem nó tốt hay không để chúng ta rút ngắn được khoảng thời gian vì tốt nhưng có thể 6 tháng nó không lên có thể một năm nó không lên nên quan trọng là kỹ thuật nó giống như là cái chỉ dẫn cho chúng ta biết là thời điểm lên và nếu chúng ta sử dụng thêm cả tài chính hành vi nữa thì chúng ta sẽ có thể dự đoán em là thường cổ phiếu trước khi lên thì bao giờ nó cũng bị bị nhiều nhiều người gọi là tẩy chay nó hay nó có những thông tin xấu nó rũ bỏ hoặc là có nhiều thông tin khác thì chúng ta phải tài chính hành vi thế thì để đảm bảo cho cái việc đầu tư ấy, thì lấy một cái tiêu chí như này cơ bản bốn phần trăm đúng không cơ bản bốn phần trăm kỹ thuật bốn phần trăm và tài chính hành vi gì ạ hai phần trăm tuy nhiên thì có những lúc thì chúng ta chỉ dụng riêng về kỹ thuật có những lúc thì chúng ta chỉ dụng riêng về tài chính hành vi có một số trường hợp nhưng phần lớn thì gì ạ nếu dùng riêng cơ bản thì không dùng được các anh chị em này, dùng riêng cơ bản bởi vì khi mà riêng cơ bản thì P trên E nhiều lúc cổ phiếu nó tăng rất mạnh và chúng ta không biết khi nào kết thúc chúng ta bán quá sớm là chúng ta mất cổ phiếu mất tiền nên anh chị em thấy là kỹ thuật anh chị em dùng riêng ok tài chính hành vi một số trường hợp anh chị em có thể dùng riêng để covid diễn ra nếu mà xu hướng đi lên thì nó sẽ rũ rồi nó tăng tiếp đang xung đi lên mà diễn ra covid thông tin như ờ, đợt này thì nó để một nó để rũ nhưng rũ xong để rũ thằng nào yếu nhất nó ra Đó. thì cái chương trình này dũng mai dũng nếu thời gian cho phép thì dũng có một cái cuốn sách về gì ạ tuần hóa sư tử trong cái bí mật mà cái món quà thứ ba trong cái lớp uh, chiến lược đầu tư đột phá Dũng sẽ chia sẻ để anh chị em có thể hiểu là trong cuốn sách đấy nó có những cái gì và ứng dụng luôn vào thị trường chúng ta khi mà chúng ta ứng dụng được thì chúng ta thấy rằng là những cái gì Dũng chia sẻ nó thực tế chứ không phải là uh, chúng ta mang tính là lý thuyết suông đúng không tất cả mọi thứ anh chị em nếu đã theo dõi thì theo dõi đến hết chứ đừng có vào theo dõi một chút sau đó chúng ta nghe chúng ta phán chúng ta nói nó không đúng thực tế mình ờ, làm nó không đúng thực tế mình đi vu ăn hoặc là đi làm những cái câu ngôn ngữ khác người ảnh hưởng người khác là mình lại gieo những hạt không tốt nên gì ạ hãy nếu là không thấy ờ, phù hợp thì chúng ta gì ạ đi kiếm kênh khác còn nếu mà nó phù hợp thì hãy à, tập trung học chúng tin chắc sẽ có tiền cho chúng ta à, xin cảm ơn rất nhiều và gặp lại anh chị em vào à, những video tiếp theo xin cảm ơn và chúc anh chị em à, ngày nghỉ thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại anh chị em trong những video tiếp theo